Xin chào tất cả anh chị đang xem kênh của em Tấn Phạm Bất Động Sản Rất nhiều anh chị nhà đầu tư uh, trong thời gian vừa qua là đi đầu cơ lướt sóng thì hôm nay em chia sẻ tới anh chị là ba cái lý do mà nhà đầu tư bất động sản mới không nên đầu cơ về lướt sóng à, cũng có một cái câu chuyện mà đợt vừa rồi một số nhà đầu tư là đi xuống ờ, khu vực đây trên màn hình anh chị đang xem là khu vực là xã Hòa Hội Xuyên Mộc và Địa Vũng Tàu à, bây giờ em sẽ phóng zoom lên cái khu vực này này là xã hòa hội này xã hòa hội này thì khi mà cơn sốt nó lên thì không chỉ riêng là cái khu vực này là sốt đất mà tất cả các tỉnh đều có cơn sốt nhưng bây giờ là em nói về cái khu vực hòa hội này này đấy thì khu vực này thì anh chị nhìn trên vệ tinh thì hầu như là không có gì nhưng khi một khi đã xuống đến nơi thì uh, xung quanh là rừng trồng cây Đấy. nhưng uh, một số nhà môi giới đã giới thiệu cho tất cả những nhà đầu tư là chỗ này Đấy, khu vực này những khu vực qua rừng thì là sẽ có dự án của những khu công nghiệp công nghệ cao Đấy. cho nên là đất rất là sốt sốt toàn khu vực luôn anh chị nhé thì uh, cái ba cái lý do mà nhà đầu tư bất động sản mới không nên đầu cơ lướt sóng là gì thì thứ nhất là lý do thứ nhất là chưa hiểu về thị trường khu vực à, lý do thứ hai là chưa đủ cái kinh nghiệm về đánh giá đất đai ở khu vực đó thứ ba là chưa am hiểu rõ về pháp lý thì vì sao lại là chưa am hiểu rõ về pháp lý có một cái đây có một cái mảnh đất mà hôm trước là có một anh đi xem thì uh, câu chuyện nó là như thế này mảnh đất này nó rất là rất là đẹp giá nó lại rất là rẻ ví dụ như là trên cái đường thẳng này nó đang là 85 triệu này trên một cái đường trục thẳng ngang này là từ quốc lộ 329 này quốc lộ 329 này đi vào nó đang là 85 triệu nhưng khi mà rẽ vào cái nhánh này rẽ vào đến đây thì nó xuống chỉ còn có 75 triệu thôi đó câu chuyện nó là như này Đấy, thì khi đánh giá một cái thị trường là bên ngoài nó đang là 85 triệu và bên trong này chỉ có 75 triệu mảnh đất nó lại rất đẹp thì chắc chắn là anh chị đầu tư sẽ xuống nhưng là pháp lý ở đây nó như thế nào thì à, cái chủ mảnh đất này người ta lại ở trên à, thành phố Hồ Chí Minh mà đất này đang là dưới Vũng Tàu cho nên là người ta không thể nào xuống đó, ký cọc cho anh chị được thì người ta lại cho một cho một người đứng lên nhận cọc thay đó tức là chủ chủ đất thì lại không có đây môi giới dẫn đến thì lại có một người khác nhận cọc thay anh chị nhé thì như vậy là nó đã mang đến cái tính pháp lý là không được chắc chắn đúng không ạ tại vì chủ đất không có mặt ở đây và khi gọi Zalo để xem cái sổ đỏ các thứ thì cũng không gặp được và chỉ biết là nhận cọc thay thôi đó rất nhiều anh chị là mới thì có thể sẽ xuống cọc mà xuống cọc vào những cái mảnh như này thì có thể là một cái mảnh này có thể dẫn đến là người ta có thể là xuống cọc cho nhiều người dạng như kiểu là đất chỉ đấy anh chị ạ nhà đầu tư mới thì anh chị đang à, tìm hiểu thì nên am hiểu kỹ về pháp lý trước khi là xuống cọc rồi ờ, thì thị trường thị trường thì đôi lúc đã là đứa sóng thì à, mình lên xem là cái thị trường nó sóng nó đang lên đỉnh chưa hay là nó bắt đầu ở khu vực này đã bắt đầu sốt và như thế nào là đạt đỉnh thì uh, uh, ví dụ như cái đường 329 này cái quốc lộ này cái giá của đường 329 này nó là 120 triệu đi thì cái bên trong này đỉnh của nó nó chỉ lên được tầm uh, ờ, 110 đổ xuống rồi tức là cái đường quốc lộ của nó là 120 triệu thì cái đường nhánh của nó chỉ xuống là 100 đến 110 triệu là nó sẽ đạt đỉnh thì ví dụ mà anh chị có mua vào tầm 85 triệu thì trong vòng một tuần hai tuần tới nó đạt đỉnh thì nó lên là 90 95 triệu là mình có thể lướt được đấy là một số kinh nghiệm là các nhà đầu cơ lướt sóng là hay sử dụng còn anh chị mới thì chưa hiểu thì chưa nên đầu tư hãy nên ờ, tham khảo thật kỹ đó và mình cũng nên lựa chọn cái mảnh đất nào mà nó thông thoáng đẹp đây và khu này nó là một cái uh, nghĩa trang cho nên là mình sẽ hạn chế đi vào những cái khu vực mà có nghĩa trang này mình xem đất mình sẽ tránh xa khu vực đó đã mình hãy tìm về khu mà có ủy ban xã này Đấy, ủy ban xã là trung tâm này hoặc là những cái khu mà có trường học này, Đấy, trường uh, trung học phổ thông này đây là một số cái kinh nghiệm thì anh chị mà đi đầu tư thì nên à, tìm hiểu kỹ xem là mình đã hiểu rõ ba cái lý do mà nhà đầu tư bất động sản đi lướt sóng là đã đạt được cái mục tiêu đó chưa thì mình hãy bắt đầu mình đi đầu tư tại vì có những người đầu tư ấy mình không ôm được mình không biết được đỉnh của nó ở đâu mình à, ôm vào khi mà người ta đã lướt ra 5-7 lần thì lúc đó là không ra được nổi và cũng có một cái câu chuyện như này câu chuyện thứ nhất là giấy tờ pháp lý thì có thể là một lô chỉ cho 10 20 người và có những cái lô nếu mà bên môi giới mà người ta uy tín thì người ta không phải là chỉ cho hai ba người nữa mà người ta chỉ vẫn là chỉ nhưng là đây câu chuyện nó là như thế này anh chị có một cái lô đất đấy, nó là khu vực này mà khi mà cái người môi giới này người ta ôm người ta cọc của người này xong rồi đấy mà khi cọc cho ôm cọc chuyển cọc cho vài người nữa rồi đấy, sau đến người cuối cùng là cái lô này nhá lô này là người cuối cùng ôm cọc xong thì đợi ờ, bây giờ là cái người mà chuyển cọc xong thì người ta đợi cái tiền ờ, lãi đúng không ạ thì cái người vừa chuyển cọc và cái người ôm cọc cuối cùng là sẽ chịu thiệt về cái lô này à, nguyên do chịu thiệt là như thế nào nhiều anh chị là không tìm hiểu kỹ là pháp lý là như này đây là cái lô này nó là một cái một cái mảnh vườn sân vườn của một cái sổ đấy và hiện tại là không được không được tách sổ không được tách sổ khi mà chưa có xây dựng gì lên đây ít nhất là phải có xây dựng lên thì tách sổ thì khi đấy thì là nó đang bị trục trặc đấy là không tách được sổ thì cái người chuyển nhượng là giữa người ôm cọc và người chuyển cọc và chủ nhà nó rất là phức tạp cho nên là lúc đấy môi giới người ta sẽ bảo một câu là uh, như thế này thì cả hai bên là sẽ chịu thiệt đấy, chịu thiệt là rút tiền một một bên uh, chuyển cọc thì sẽ không có tiền lời và một bên uh, ôm cọc thì sẽ mất tiền môi giới là coi như là giải tán khi mà cái lô này không giải quyết được đó tức là không không giải quyết được coi như là bên uh, ôm cọc người ta sẽ không bị mất không phải đầu tư vốn chỉ mất tiền môi giới thôi và cái bên uh, chuyển cọc thì coi như là không có lời của đâu đấy cũng không mất không ảnh hưởng gì đấy là quy trình thứ hai khi anh chị đi đầu tư về lướt sóng uh, anh chị nào đang xem kênh của em tấn phạm bất động sản thì nhớ đăng ký kênh uh, theo dõi những cái clip mà em chia sẻ với anh chị và anh chị nào có cái gì hay chia sẻ thì có thể comment uh, xin chào và hẹn gặp lại anh chị